Dạ Chào quý anh chị em đến với diễn đàn TV256 nha Dạ yeah, TV256 muốn ờ, trình bày cái đề tài về ờ, về anh Hoàng ờ, anh Phạm Minh Hoàng đó anh Hà Phạm Minh Hoàng bị uh, trước cái quốc tịch quốc, trước cái quốc tịch và bị uh, gọi là trục xuất uh, khỏi Việt Nam thì quý anh chị em biết giáo sư Phạm Minh Hoàng mà à, tôi nghĩ như vậy thì uh, quý anh chị em vào Facebook uh, thì đánh cái chữ là uh, Phạm Minh Hoàng thì biết giáo sư Phạm Minh Hoàng thì ở đây ờ, TVN56 muốn trình bày thẳng với quý anh chị em là uh, cái việc mà về cái phần mà hiến pháp đó về cái phần quyền con người về phần quyền con người đó, thì chúng ta thấy ở cái điều 16 của bản hiến pháp đó là mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật thì mọi công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật thì hiến pháp hiến pháp đã đưa ra như vậy rồi thì anh Phạm Minh Hoàng có cái quyền cũng là bình đẳng trước pháp luật làm sao mà có ai mà có thể có cái quyền mà tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng được thì cái điều mà tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng đó là vi phạm vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chắc chắn là điều đó TVC xin khẳng định chắc chắn là điều đó nha bây giờ TV cho quý anh chị à, đọc cho quý anh chị thấy cái cái mình luật về à, luật về quốc tịch đó chia sẻ cái luật về quốc tịch thì TV xin đọc cho quý anh chị em điều một đó điều một ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch công dân Việt Nam không ai bị tước quốc tịch Việt Nam trừ trường hợp à, quy định tại điều 25 của luật này thì bây giờ TV 256 đọc cái điều 25 cho quý anh chị em rõ ha điều 25 tước quốc tịch Việt Nam công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước quốc tịch Việt Nam Đại khái nói, ờ, nói rằng là nếu có hành động gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc thì đại khái nó nó đưa ra cái ờ, nó đưa ra cái một cái ngoại lệ trong trong khi cái bản hiến pháp là khẳng định là mọi công dân là có cái quyền bình đẳng mà bây giờ đưa ra cái vấn đề mà ngoại lệ như vậy ngay cả điều một điều một mà thứ quốc tịch đó nó nói là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật rồi làm sao mà tước quốc tịch người ta mà dễ dàng như vậy được đâu có thể là mình là người Việt Nam mà mình bị tước quốc tịch ở trên cái đất nước của mình được nhất là anh Phạm Minh Hoàng cái câu chuyện này nó rất là tàn nhẫn với anh tại vì anh Phạm Minh Hoàng đó ảnh có người mẹ già rồi có người, người anh ruột rồi có vợ và có con nữa ngày hôm nay cái chế độ cộng sản này nó rất là tàn ác đối với dân tộc Việt Nam mới tước đi quốc tịch cái cái quyền quốc tịch của ảnh rồi nó đuổi ảnh về Mỹ mà nó đuổi về chỉ có một mình ảnh thôi một mình ảnh bị đuổi về Mỹ như vậy thì à, ờ, TV thấy là rất là bất công mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc hết được quyền nữa là sinh sống với vợ con gia đình không có thể ai mà có thể mà tước cái cái cái quyền hạnh phúc của một gia đình như vậy rất là nhẫn tâm ngoan hoàng đó chỉ có lòng yêu nước thôi chứ đâu ảnh đâu có tội gì mà có thể mà tước quốc tịch ảnh mà ai cho tiếng nam xã hội ai là người có cái khả năng ai là người có quyền hành ai là người có chức vụ để mà tước cái quốc tịch của anh phạm minh hoàng ai là người uh, uh, gọi là ờ, có quyền hành như vậy tổng bí thư hay là chủ tịch nước có quyền làm như vậy ai là người hiểu luật pháp để mà ờ, có cái quyền mà ờ, tước quốc tịch ảnh trong khi đó cái hiến pháp nó đã khẳng định là mỗi con người Việt Nam đều có quyền bình đẳng hết mỗi con người được quyền bình đẳng ngang nhau hết không có thể ai mà có quyền mà để là là không cho người này sống ở ở ở trên cái đất nước là của người ta sinh ra như vậy đó đấy là một việc làm sai trái mà TV Hà Nội nói thẳng ra là cái nhà, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này nó, nó vi phạm nó vi phạm vào điều 1 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó vi phạm vào cả điều 2 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó vi phạm cả điều 9 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó vi phạm cả điều 13A của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nếu quý anh chị em đó vô trong Google để mà à, um, kiểm lại cái cái cái điều mà TV256 nói là chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này đã vi phạm vào bốn điều ở trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khi mà tước quốc tịch của ông Phạm Minh Hoàng, giáo sư Phạm Minh Hoàng. Giáo sư rất là nổi tiếng và mang đến cái lòng thương mến của mọi người dân. Thì TV lên tiếng ờ, ít phút đây để mà mà tố cáo những hành động sai trái của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tước đi cái quyền hạnh phúc nữa mà mà cái tôn giáo điệp Hồ Chí Minh đã từng nói bắt chước bất chấp cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc mà ngày hôm nay gọi là đuổi ông Phạm Minh Hoàng ra khỏi cái đất nước của mình và và bỏ lại vợ con mẹ và người anh ruột của Phạm Minh Hoàng đây là cái một cái hành động rất là tàn nhẫn của cái cái nhà nước mà uh, chúng tôi phải lên tiếng chúng ta không chấp nhận được những cái hành động mà vô luật pháp như vậy chính bản hiến pháp là 10, điều 16 đã nói là mỗi công dân có quyền bình đẳng tại sao lại hành xử một lấy một người công dân khác để mà đuổi một người công dân cũng như là một dòng máu của mình ra khỏi đất nước như vậy vô lý lắm điều điều điều, điều mà vô lý nhất mà cần phải sửa đổi cái bản hiến pháp là điều 4 đó điều 4 này đó tạo nên một cái sự bất bình đẳng bất công nhất vô cùng bất công luôn tại sao chỉ có một cái đảng cộng sản việt nam được quyền lãnh đạo cái đất nước như vậy được khẳng định trong điều 4 hiến pháp như vậy tại sao tất cả các luật sư ở việt nam không không gọi là phản đối cái điều 4 hiến pháp này xuống đường phản đối cái điều 4 hiến pháp này thay là thay vì uh, phản đối cái điều mà quảng con gọi là uh, uh, người luật sư gọi là có phải gọi là uh, tố cáo những người thân chủ của mình tố cáo thân chủ của mình là có quyền của con thôi cái đó là cái cái mà cái vi phạm của con của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thôi còn cái vi phạm rất là lớn là cái điều bốn hiến pháp các luật sư phải xuống đường để mà chống đối cái điều bốn hiến pháp đi đừng có chống đối cái điều có con như vậy dạ tv cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe dạ xin mến chào quý anh chị em